Kính thưa toàn thể lập Tăng Chi à, Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm kỷ hợi à, Tức là ngày 18 tháng 5 năm 2019 là trong dịp lễ Phật Đản à, thì mong tất cả à, chúng ta đều được hân hoan đón chào bậc đạo sư của chúng ta à, xuất hiện trên thế giới này thì à, sự ra đời này là cái ngày mai là ngày uh, Purnima đó tức là ngày gọi là ngày tam hợp ngày tam hợp là gồm gồm có Đức Phật Đạ Sanh Đức Phật Thành Đạo và Đức Phật Nhập Niết Bàn. À, cho nên à, quý vị à, ôn một chút để biết nhớ ngày quan trọng ngày ngày trọng đài của bậc đạo sư mình. Thì à, chúng ta vẫn học bình thường về tăng chi bộ kinh à, là những cái lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật đó à, và tăng chi bộ kinh chúng ta đã à, hết bốn chương và đang chương năm thì được 25 kinh rồi à, và chương năm pháp và bây giờ chúng à, chương năm pháp nên nhớ tuần trước chúng ta à, ôn lại một chút tức là tránh trí kiến nhờ cái gì mà nó được xác lập à, tức là tránh trí kiến nó nhiếp thọ tức là nhờ sự trợ giúp của văn à, à, à, của tín à, của giới à, tức là của giới của văn của luận nghị của chỉ và chủ của quán ừ. tức là nhờ sự hỗ trợ của giới à, của văn à, của luận nghị của chỉ và của quán à, thế nên nhớ uh, ờ, chánh tri kiến nó được um, xác lập và làm cho nó mạnh mẽ nhờ năm cái đặc tánh đó mình gọi là đặc tánh đó tại vì có nghĩa rằng là mình sống ở trong cuộc sống này có khía cạnh giới khía cạnh văn à, tức là giới là giới hành văn là học hỏi à, và à, khía cạnh luận nghị tức là đàm đàm đạo à, khía cạnh chỉ tức là à, tu chỉ và khía À, và khía cảnh quán là tu quán à, thì tất cả những cái thứ điều này đều là những khía cạnh khác nhau mà chúng ta đều cần phải có hết à, nhưng mà không phải đồng thời có thể rằng là khi pháp này khi pháp khác Tiếp theo chúng ta học kinh số 26 của chương năm Pháp là kinh giải thoát xứ. À, đây là kinh để xác lập về yếu tố giải thoát mà đây cũng là một yếu tố của một bậc thánh đệ tử à, sống ở trong sự giải thoát bằng những cái pháp này đây gồm có năm giải thoát xứ này à, mời chị Nga đọc ạ Kinh 26 Giải thoát xứ một Có năm giải thoát xứ này Này các tỷ kheo ở đây vị tỷ kheo sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần thời tâm chưa giải thoát được giải thoát hay các lậu hoặc chưa được đoạn diệt hoàn toàn đi đến đoạn diệt hoàn toàn hay vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được đạt đến hai thế nào là năm ở đây này các tỷ kheo bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đóng vai trò vị đạo sư thuyết pháp cho vị tỷ kheo tùy theo bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đóng vai trò vị đạo sư thuyết pháp cho vị tỷ kheo như thế nào như thế nào tùy theo như vậy như vậy vị tỷ kheo tín thọ về nghĩa và tín thọ về pháp trong pháp ấy do vị ấy tín thọ về nghĩa tín thọ về pháp lên hân hoan sanh do hân hoan nên hỷ sanh do ý hoan hỷ thân được khinh an do thân được khinh an vị ấy cảm giác lạc thọ do lạc thọ tâm được định tĩnh đây là giải thoát xứ thứ nhất ở đấy vị tỷ kheo sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần thời tâm chưa giải thoát được giải thoát hay các lậu hoặc chưa được đoạn diệt hoàn toàn đi đến đoạn diệt hoàn toàn hay vô thượng an ổn khỏi các khổ ắt chưa đạt được đạt tới ba lại nữa này các tỷ kheo bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đóng vai trò vị đạo sư không thuyết pháp cho vị tỷ kheo và vị tỷ kheo ấy thuyết pháp rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Vị tỷ kheo ấy thuyết pháp rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng như thế nào, như thế nào, tùy theo như vậy. Như vậy, vị ấy tín thọ về nghĩa và tín thọ về pháp trong Pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về Pháp, lên hân hoan. Do hân hoan sanh, lên hỷ sanh. Do ý hoan hỷ, thân được khinh an. Do thân được khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ do lạc thọ tâm được định tĩnh đây là giải thoát xứ thứ hai ở đấy vị tỷ kheo sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần thời tâm chưa giải thoát được giải thoát hay các lậu hoặc chưa được đoạn diệt hoàn toàn đi đến đoạn diệt hoàn toàn hay vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được đạt tới. bốn Lại nữa này các tỷ kheo bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đóng vai trò vị đạo sư không thuyết pháp cho vị tỷ kheo vị tỷ kheo ấy không thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác như đã được nghe như đã được học thuộc lòng vị ấy đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được nghe như đã được học thuộc lòng vị tỷ kheo ấy này các tỷ kheo đọc tụng pháp như vậy như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng một cách rộng rãi như thế nào. Như thế nào tùy theo như vậy. Như vậy vị tỷ kheo ấy tín thọ về nghĩa và tín thọ về pháp trong pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp, lên hân hoan sanh do hân hoan lên hỷ sanh do ý hoan hỷ thân được khinh an do thân được khinh an vì ấy cảm giác lạc thọ do lạc thọ tâm được định tĩnh đây là giải thoát xứ thứ ba ở đấy vị tỷ kheo sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần thời tâm chưa giải thoát được giải thoát hay các lậu hoặc chưa được đoạn diệt hoàn toàn đi đến đoạn diệt hoàn toàn hay vô thường an ổn khỏi các khổ ác chưa đạt được đạt tới năm lại nữa này các tỷ kheo bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đóng vai trò vị đạo sư không thuyết pháp cho vị tỷ kheo vị tỷ kheo ấy không thuyết pháp như đã được nghe như đã được học thuộc lòng một cách rộng rãi cho người khác vị ấy không đọc tụng Pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Nhưng vị ấy với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý quan sát Pháp như đã được nghe, như đã được học, đọc tụng. Vị tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, do với tâm tùy tầm, tùy tứ với ý quan sát pháp như đã được nghe như đã được học thuộc độc như thế nào như thế nào tùy theo như vậy như vậy vị tỷ kheo ấy tín thọ về nghĩa tín thọ về pháp trong pháp ấy do vị ấy tín thọ về nghĩa tín thọ về pháp lên hân hoan sanh do hân hoan nên hỷ sanh do ý hoan hỷ thân được khinh an do thân được khinh an vì ấy cảm giác lạc thọ do lạc thọ tâm được định tĩnh đây là giải thoát xứ thứ tư ở đấy vị tỷ kheo sống không phóng dật Nhiệt tâm, tinh cần Thời tâm chưa giải thoát được giải thoát Hay các lậu hoặc chưa được đoạn diệt hoàn toàn Đi đến đoạn diệt hoàn toàn Hay vô thường an ổn khỏi các khổ ác Chưa đạt được đạt tới 6 lại nữa này các tỷ kheo bậc đạo sư hay một vị động phàm hạnh đóng vai vị đạo sư không thuyết pháp cho vị tỷ kheo vị tỷ kheo ấy không thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác như đã được nghe như đã được học thuộc lòng vị ấy không đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được nghe như đã được học thuộc lòng vị ấy không với tâm tùy tầm tùy tứ với ý quan sát pháp như đã được nghe như đã học thuộc lòng nhưng vị ấy khéo nắm giữ một định tướng khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thông đạt với trí tuệ như thế nào, như thế nào tùy theo như vậy. Như vậy, vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về Pháp trong Pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về Pháp lên hân hoan sanh do hân hoan lên hỷ sanh do ý hoan hỷ thân được khinh an do thân được khinh an vì ấy cảm giác lạc thọ do lạc thọ tâm được định tĩnh đây là giải thoát xứ thứ năm ở đấy vị tỷ kheo sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần thời tâm chưa giải thoát được giải thoát hay các lậu hoặc chưa được đoạn diệt hoàn toàn đi đến đoạn diệt hoàn toàn hay vô thượng an ổn khỏi các khổ ắt chưa đạt được đạt tới bảy Có năm giải thoát xứ này này các tỷ kheo ở đây vị tỷ kheo sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần thời tâm chưa giải thoát được giải thoát hay các lậu hoặc chưa đoạn diệt hoàn toàn đi đến đoạn diệt hoàn toàn hay vô thường an ổn khỏi các khổ ác chưa đạt được đạt đến đây là năm cái pháp mà đưa đến sự an lạc, sự giải thoát của một người hành trì, một cái hành giả. À, thì à, cái giải thoát xứ, à, cái giải thoát xứ là cái chỗ mà cái giống như cái đối đối tượng mình đặt cái niềm đặt cái tâm và mình có được cái trạng thái không bị dính mắc không bị trói buộc vào ở ờ, trong bất kỳ chỗ bất kỳ chỗ nào hết à, cái đó gọi là giải thoát giải thoát là giải thoát sự trói buộc đó giải là mở ra thoát là thoát khỏi à, cho nên á và mở ra sự trói buộc và thoát khỏi sự khổ đau hoặc là sự thoát khỏi sự trói buộc đó thì cái đó là không còn dính mắc vào đâu hết không còn bị phụ thuộc vào ở chỗ nào hết coi đó được gọi là giải thoát thì ở trong này có nói đến năm cái giải thoát xứ ừ. và vì tỳ kheo sống không phỏng vật nhiệt tâm tinh cần thời cái tâm chưa được giải thoát được giải thoát các lầu hoặc chưa được hoàn toàn đoàn trừ thì được hoàn toàn đoàn trừ và vô thường an ổn khỏi cả khổ ách chưa đạt được thì sẽ đạt được à, cho nên à, cái tâm giải thoát và được lầu hoặc được đoàn tầng và vô thường an ổn khỏi cả khổ ách tức là cái khổ ách thoát khỏi một cách hoàn toàn đó vô thường an ổn khỏi cả khổ ách tức là khổ ách uh, cái cái cái sự án ổn thoát khỏi khổ ách là một sự án ổn nói chung là thoát khỏi khổ ách là một sự án ổn cao cả và cái khổ ách này thì liên quan đến những sự trói buộc ở trong thế giới này mà thôi tức là trong đồng nghĩa là rơi vào không còn bị dính mắc vào các lầu hoặc không còn bị câu ế bởi các lầu hoặc nữa à, cho nên gọi là vô thường an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được thì sẽ đạt được tức là các cái khổ ắt mà mình đã đoàn trừ một cách tuyệt đối đó à, vô thường áo khỏi, khỏi khỏi các khổ ắt mình sẽ hiểu như vậy tức là đoàn trừ tuyệt đối tại vì chúng ta có thể là thoát khỏi những khổ đau nhưng mà khổ đau nhất thời thôi chẳng hạn giống như mình bình, mình hết bình, cái này chưa khỏi là chưa thể gọi là vô thường áo khỏi các khổ ắt được đó đôi lúc mình có những cái khổ đau và mình thoát khỏi những khổ đau là ờ, như vậy nhưng mà cái đó nó mang yếu tố tạm thời còn á, cái vô thường an ổn khỏi cả khổ khoát là không còn bị rơi vào sanh diệt không còn bị đẫm vào trong ờ, bị phụ thuộc bởi các pháp sanh ra và diệt đi à, cho nên cái đó là sự giải thoát hoàn toàn thì ờ, cái năm giải thoát xứ này nó đưa đến những cái cứu cảnh như vậy đó à, tức là năm cái giải thoát xứ này nó giúp cho cái tâm à, chưa được giải thoát thì sẽ được giải thoát các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ sẽ hoàn toàn đoạn trừ và vô thường an ổ khỏi các khổ ách chưa đạt được sẽ đạt được à, đó là năm giải thoát xứ như vậy năm giải thoát xứ này là gì à, nói vắn tắt cho quý vị dễ nhớ tức là cái đầu tiên giải thoát xứ là nhờ nghe bậc đạo sư à, nhờ nghe bậc đạo sư tức là nghe bậc đạo sư là gì bậc đạo sư một nói đến bậc đạo sư là nói đến sự tôn kính của một người đệ tử một người học trò tôn kính bậc thầy của mình và trong cái bài kinh trong phần này thì bất kỳ dù là đó là bậc đạo sư hay là một vị đồng phần hợp phẩm hành dạng như vai trò của một vị đạo sư điều đó có nghĩa rằng một người gọi là đồng phạm hành thôi nhưng mà mình có sự tôn kính vị thầy và vị đồng phạm hành đó giống như một bậc khả kính để cho mình học pháp cho nên ở đây cái yếu tố quan trọng là học pháp bằng cái lòng tôn kính để cho mình có lợi ích à, thành thử cái cho nên cái đầu tiên là nhờ nghe bậc đạo sư cái thứ hai là nhờ thuyết pháp ừ, cho người khác À, tức là cái giải thoát xứ đó này đây là à, giải thoát xứ thứ nhất á, là nghe bậc đạo sư thuyết pháp bằng cái lòng tôn kính cái thứ hai là nhờ thuyết pháp rộng rãi cho người khác à, thì cái này à, là nó nó sẽ đào sâu vào trong cái cái trí trí của mình trí tuệ của mình và cái thứ ba là nhờ đọc tùng pháp tức là đọc tùng vẫn là đạt được cũng là một trong những giải thoát xứ À, đọc tụng và cái thứ tư là nhờ tùy tầm tùy tứ các pháp và quán sát các pháp tùy tầm và tùy tứ à, với tâm và quán sát với ý à, tùy tầm tùy tứ với tâm và quán sát với ý tức là à, giống như là tu tập tức là tu chỉ và quán ở đây tầm và tứ ở đâu trong này tùy tâm tùy cử tứ và quán sát và cái thứ năm là nhờ nắm giữ định tướng à, nắm giữ một định tướng cũng là một cái giải thoát sự nắm giữ một cái định tướng thì khi đó mình không bị chạy ra bên ngoài nữa và cái định tướng đó trở thành là duy nhất và mình được an trù ở trong định tướng đó và không có một cái gì xung quanh nó lôi kéo mình nó chi phối mình à, đó là năm giải thoát sự là vậy thứ nhất là bậc đạo sư thứ hai là mình giảng cho người khác thứ ba là đọc tùng pháp thứ tư là tùy tầm tùy tứ tùy tầm tùy tứ là mình á, dùng cái tầm và tứ đúng chỗ và quan sát à, và cái thứ năm là nắm giữ một định tướng à, năm năm cái như vậy năm pháp này là năm nơi để cho mình được giải thoát để tâm được giải thoát để các lầu hoặc được đoàn tầng và để đạt được vô thường á ngộ khỏi các khổ ách à, đó là à, tóm tắt bài kinh như vậy để quý vị nắm rõ thì nội nội dung bài kinh là như vậy thôi à, chúng ta vào chi tiết một chút thì thề, ở đây à, bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hành đóng vai trò vị đạo sư à, tức là một vị đạo sư hoặc là một vị đồng phạm hành đóng vai của vị đạo sư thuyết pháp cho vị tỳ kheo và tùy theo bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hành đóng vai bậc đạo sư ấy thì à, thuyết pháp cho vị cho một vị tỳ kheo và vị tỳ kheo ấy tùy theo à, thuyết như thế nào đó vì tỳ kheo ấy như thế nào à, vì tỳ kheo ấy như vậy như vậy là mà tín thọ tín thọ về nghĩa tín thọ về pháp à, chữ tín thọ này chữ tín thọ là là giống như uh, tín là mình tin tin tưởng thọ là mình á, cảm giác kinh nghiệm trải nghiệm tỉnh thọ là cái cảm thọ có nghĩa rằng là không phải là mình dùng cái cái cái nghĩa để mà mình hiểu đâu cái tỉnh thọ này là mình trải nghiệm về cái pháp ấy và mình có một cái sự dẫn thân thể nhập sâu sắc vào pháp ấy à, nên hiểu chữ tỉnh thọ như vậy chữ tỉnh thọ này được dịch là cảm giác có, có, có trong chữ nho có dịch có dịch là cảm giác à, à, cảm giác à, tức là mình thể nhập vào cái pháp ấy và mình có được cảm nhận về điều, điều đó cảm nhận dùng chữ cảm nhận nó rất là hay tức là mình cảm nhận bằng cái tâm của mình chứ không phải là bằng cái suy nghĩ đâu bằng cả tâm và thể nhập vào cả à, tâm tư và cả trí óc và mình nhận ra được điều đó cái đó được gọi là tín thọ cho nên tín thọ à, tức là vì khi mà vì vì đạo sư mà thuyết pháp cho vị tỷ kheo như thế nào và như thế nào thì tùy theo như vậy như vậy vị tỷ kheo tín thọ về nghĩa và tín thọ về pháp tín thọ về nghĩa là đối với nghĩa là mình thệ nhập tín thọ về pháp là thệ nhập pháp dùng chữ thệ nhập quý vị sẽ dễ dàng tức có nghĩa là mình hiểu một cách như mình đã hiểu như mình thể nhập vào đó à, cho nên cái chữ tín thọ là nó hiểu một cách sâu sắc và bằng kinh nghiệm cá nhân của chúng ta mặc dù người ấy thiếu pháp nhưng mà mình phải trải nghiệm chẳng hạn giống như quý vị học pháp mà thầy giảng quý vị nghe nhưng chưa đó như vậy mới nghe chưa đủ gọi là tính thọ đâu tính thọ là bắt đầu mình thể nhập suy tầm và lấy cái tâm tư mình để hiểu tức là hiểu từ trong tâm của mình để nhận ra được cái ý nghĩa của nó và mình cảm xúc được nó thể nhập được nó và mình thấy có cái hạnh phúc nó dâng trào ở trong chính mình chính cái đó là cái đó là tín thọ cho nên tính thọ này ờ, ờ, là một dạng cảm xúc đó và khi mà nghe pháp từ bậc đạo sư như thế nào như thế nào vì ấy như thế đó như thế đó mà gọi là tín thọ về nghĩa tín thọ về pháp cho nên cái việc mà dạng như thế nào mà cái tín thọ mới là quan trọng cái điều này á, để cho chúng ta có một cái suy nghĩ thêm nữa là thông thường miệng sao mình dạng pháp mà người ta họ có một cái cảm xúc để họ buông bỏ cái cái trần tục cái thể tục cái đó là đủ rồi đó thậm chí nhiều pháp môn mà nhiều người cho rằng đó là mê tín nhưng nếu như pháp môn đấy truyền đạt cho họ được cái tín thọ và buông bỏ cái trần tục đó để, để họ sống trong một cái cảm xúc cao cả thăng hoa thì cái ấy là được gọi là tín thọ và như vậy cũng là một cái dạng vượt qua ngoài ngôn ngữ nhưng mà đây là tín thọ về nghĩa có nghĩa rằng á, hiểu được ý nghĩa một cách tròn vẹn cảm nhận được cái ý nghĩa nó tính thọ về pháp tức là hiểu cái pháp của nó nằm ở trong cái cuồng duyên duyên khởi của nó cái pháp là pháp duyên sanh đó quý vị nên hiểu nên nên hiểu cái nào chịu pháp ở đó là cái pháp nó vận hành ngay khi đó và thời điểm đó thời điểm để nó xảy ra một sự việc thì cả đó gọi là pháp à, cho nên cái pháp nó là luôn luôn vận động và mang yếu tố không gian thời gian đúng lúc đó thì được gọi là pháp cho nên tính thọ về nghĩa tính thọ về pháp nghĩa là mình biết được ý nghĩa của lời dạy đó còn pháp là mình biết được cái nguyên tắc vận hành của sự vận hành của cái ý nghĩa đó của pháp, của lời dạy đó à, trong pháp à, tức là tính thọ về nghĩa tính thọ về pháp trong pháp ấy do vì ấy tính thọ về nghĩa tính thọ về pháp à, nên hân hoan sanh do hân hoan nên hỷ sanh do tâm hoan hỷ cho nên thân được định tĩnh do thân được định tĩnh cho nên được lạc thọ cảm giác được lạc thọ và do lạc thọ cho nên à, à, do tâm hoan hỷ cho nên thân được khinh an do thân khinh an cho nên cảm giác lạc thọ do lạc thọ cho nên được định tịnh tâm được định tịnh cho nên kỳ kỳ cái pháp này là một nguyên tắc rất là tự nhiên ở trong chính mình đấy một cái trải nghiệm bản thân của mọi người à, tức là khi một quý vị có được tính thọ về nghĩa tính thọ về pháp khi nào cũng có cái hai loại tính thọ nghe thông thường là vậy thông thường là có hai loại tính thọ về nghĩa có nghĩa là mình hiểu à, ý nghĩa của nó là vậy tính thọ về pháp là mình biết cái trong hoàn cảnh đó trong bối cảnh đó à, tính thọ về nghĩa là ý nghĩa tính thọ về pháp là trong bối cảnh và nó tạo ra một cái sự thệ nhập của mình vào trong cái hoàn cảnh như vậy và khi mà tỉnh thọ được rồi thì hân hoan sanh và do hân hoan nên hỷ sanh do tâm được hoan hỷ cho nên thân được khinh an do thân khinh an cho nên cảm giác lạc thọ à, có được cảm giác lạc thọ và do cảm giác lạc thọ cho nên tâm được định tịnh à, đó là cái cái pháp mà rất nhiều kinh đức Phật dạy như vậy à, cho nên cái hân hoan mà hân hoan cái phà phạm trù phí vật chất đó ở đây là phạm trù phi vật chất có nghĩa rằng là mình không vì cái được tài sản danh vọng để mà gọi là có hân hoan nhưng mà hân hoan ở trong pháp nghĩa tín thọ pháp tín thọ cho nên đạt được cái hân hoan phi vật chất và khi hân hoan á thấy khi, khi mà được hoan hỷ thì tâm được hoan hỷ tâm được hoan hỷ thì thân được khiên an thân khiến an thì cảm giác được lạc thọ và khi được lạc thọ thì tâm được định tĩnh đó là cái cái vận hành như vậy à, tức là hân hoan hân hoan đưa đến à, tâm được hoan hỷ à, hân hoan đưa đến tâm được hoan hỷ tâm được hoan hỷ á, thì đưa đến thân được khinh an thân được khinh an á, thì đưa đến cảm giác lạc thọ chứ khinh an là gì khính an là nhẹ nhõm thới thởi khính an là một cái chàng quý vị ngồi thiền cảm thấy khính an khi mà quý vị ngồi thiền dù 10 phút thôi nhưng quý vị thả lỏng hết và quý vị cảm nhận toàn thân này và quý vị chỉ thấy rằng á, cái sự cái thân mình đang buông buông bỏ buông bỏ và còn lại một cái thân rất là nhẹ nhẹ nhõm cái đó được gọi là trạng thái khinh an và quý vị ngồi thiền mà tập buông xả hết á buông bỏ tất cả và còn lại ý thức cảm nhận cảm nhận mà thôi cảm giác và cái gì nó nặng nề mình buông xả ra thì tự nhiên khinh an nó hiện lên và khi được khinh an như vậy thì cảm giác lạc thọ à, đó và sẽ có có lạc thọ và đến khi có lạc thọ thì tâm được định tĩnh à, tâm được định tĩnh có nghĩa rằng tâm mình nó án trú tại đây và không chạy ra bên ngoài nữa ừ và đây là giải thoát sư thứ nhất à, giải thoát sư nhất là đó nói về bậc đạo sư đó tức là lòng tôn kính bậc đạo sư và nghe pháp bằng cái nghĩa tín thọ bằng cái pháp tín thọ à, và nhờ vậy mà được hoan hỷ được hân hoan được rồi được hoan hỷ rồi được uh, khinh an rồi được là thọ rồi được bình tĩnh à, như vậy và như vậy á vì khéo sống à, không phóng vật nhiệt tâm tinh cần Thời tâm chưa giải thoát được giải thoát Các lầu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ Được hoàn toàn đoạn trừ Và vô thường áo khỏi cả khổ ách Chưa đạt được sẽ đạt được à, Đó là cái giải thoát thứ nhất à, Có nghĩa rằng là Cần có một tình tĩnh với bậc đạo sư thôi đó Tình tĩnh Tại vì thế giới này do tâm tạo quý vị mà thầy có một cái sự cố chấp vào cái hình tượng nào tất cả đều là sai lạc cho nên cứ tình tĩnh và buông xả và xem rằng tất cả các tướng các pháp ở trong đời thuộc về thế gian này đều là thứ phải buông bỏ nó không cần nó không nên là một sự trói buộc của mình nữa và khi đó là cái niềm tình tĩnh của mình đối với bậc đạo sư sẽ cao và tình tính như vậy á, thì đưa đến uh, ờ, tính thọ về nghĩa tính thọ về pháp và dẫn đến những cái trạng thái giải thoát mà uh, của tâm uh, lầu hoạt và uh, cái cái an ổn khỏi cái khổ áp tất cả những cái đó được như ý của mình cái thứ hai giải thoát sự thứ, xứ thứ hai là vì ấy à, tức là bậc đạo sư hay một vị đồng phẩm hành không uh, động vai trò vị đạo sư không thuyết pháp cho vị ấy tức là không có trường hợp này không có trường hợp là một vị đạo sư hay là một vị đồng phạm hành động vai trò vị đạo sư giảng pháp cho mình nhưng ở đây là gì nhưng ở đây á, vì tỳ kheo tức là mình á, mình đồng cứ nói mình đi mình sẽ thuyết pháp rộng rãi cho người khác như đã được nghe như đã được học thuộc lòng và khi đó đành thuyết pháp như vậy á thì cứ thì nhờ cái thuyết pháp rộng rãi à, tức là thuyết pháp rộng rãi cho các người khác như đã được nghe như đã được học thuộc lòng vì tỳ khéo ấy thuyết pháp rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng, như thế nào, như thế nào, tùy theo như vậy, như vậy vì tính thọ về nghĩa, tính thọ về pháp, à, ở trong pháp ấy. À, và do tính thọ về nghĩa, tính thọ về pháp, à, cho nên hân hoan sanh à, và đi một cái tiến trình như vậy. Như vậy ở đây là gì? Tức là không có vị đạo sư thuyết pháp cho mình, không có một vị đồng phạm hành động vai trò vị thầy thuyết cho mình thì ở đây á, mình lại thề nhập vào trong một giải, giải thoát xứ thứ hai tức là mình thuyết pháp rộng rãi cho người khác pháp mình đã nghe được đã học thuộc lòng được thuyết pháp cho người khác như pháp mình đã nghe được đã học thuộc lòng được cái giai đoạn mà trong cái đầu tiên của ba tuệ á, là văn tuệ đó văn tuệ chỉ là chỗ này đấy tức là văn tuệ là ở cấp độ mình chỉ học mà thôi và học thôi chưa đủ học như con vẹt học thuộc lòng rồi đôi lúc nói ra nhưng mà khi mình đem những cái đã học đó mình thuyết pháp rồng rãi cho người khác thì cái đó nó trở thành một cái pháp một giải thoát xứ à, cho nên quý vị nếu học được bài kinh nào học được pháp nào có thể nói thêm cho người khác nói rộng cho người khác không phải là vì người khác nữa mà mình nói cho mình đó mình nói để cho mình ôn bài và khi mình nói như vậy cũng đồng nghĩa rằng mình cố gắng làm sao cho người ta hiểu thì có nghĩa rằng là mình mở mang cái ý nghĩa của nó, tức là thuyết pháp rộng rãi cho người ta. Và khi mở mang như vậy thì khi đó chính mình đang tỏa cái pháp ra. Cái pháp đã khai sáng từ trong chính mình. Cho nên cái này người mà giảng kinh à, Phật thường thường có, có hạnh phúc là vậy đó. Tức là mỗi lần giảng bài pháp mặc dù là giảng cho người ta nghe nhưng thật ra lợi ích cho bản thân nhiều lợi ích rất nhiều là tại vì mình bắt đầu mở rộng cái pháp à, thì trường hợp này á, là trường hợp cho một người đi dạng dạng dạng dạng dạy đấy à, đó là cái niềm vui mà à, tôi cảm thấy rằng đi dạy là vui à, mỗi mình có cơ hội để tiếp cận với pháp nhiều hơn à, và điều này là mình thấy phải mang ơn tất cả những cái người mà đang nghe pháp của mình nhờ họ mà mình có thuyết pháp mà thuyết pháp rộng rãi mình được nghĩa tính thọ được pháp tính thọ phải không và như vậy á cái từ mình trở thành lấy đây là một giải thoát xứ lấy đây là một giải thoát xứ cho mình và mình sẽ cảm thấy hạnh phúc đó là cái việc nó rất là thiết thực à. cho nên cái, cái cái thứ hai này là mình bắt đầu lấy cái gì đã được học thuộc lòng đã được nghe nói lại một cách rộng rãi cho người khác bằng cái cách giải thích nào đó thật ra có những người có thể là giải thích theo một cách của mình thôi nhưng mà đôi lúc giải thích mà thầy nó bị lỗi trong trường hợp này rất là nhiều phật tử đã giải thích nhưng mà giải thích bị lỗi nhưng mà đừng có đừng có thấy như vậy mà buồn chính chỗ bí lỗi bắt đầu đem vấn đề đó đi hỏi những người có học kinh nghiệm và từ đó cái pháp bắt đầu tỏa ra thêm cho nên đừng có sợ có thể mình giải thích cái pháp mình đã học cho người ta nhưng khi đó mình thấy bị bí có lẽ là có thể rằng quý vị bí và không nói cho người mà mình đang giảng cho họ về cái bí của mình nhưng quý vị lấy cái đó đi tìm hiểu thêm hoặc là đọc sách tìm hiểu thêm đó là cách để mà mình đi vào pháp nhiều hơn và để mình đạt được cái nghĩa tín thọ và pháp tín thọ à, như vậy đó à, thành thử cũng rất là cần thiết cho nên đây là cái phà cái giải thoát xứ thứ hai có nghĩa là mình mở rộng pháp từ cái pháp mà mình đã học thuộc lòng từ mình pháp mình đã nghe được và mình mở rộng giải thích cho người khác và cái đó trở thành cái nguồn nguồn pháp nó khơi dậy từ công việc này à, đây cũng là đây là, là giải thoát xứ thứ hai còn giải thoát xứ thứ ba thì không có vị đạo sư hay vị đồng phạm hành động vai trò vị đạo sư thuyết pháp cùng không thuyết pháp rộng rãi cho người khác thì ở đây là gì à, nhưng vì ấy đọc tùng pháp một cách rộng rãi tức là đồng đọc tùng pháp một cách rộng rãi như đã được nghe như đã được học thuộc lòng à, điều này thì dễ này cả nhiều người phật tử chúng ta có thể làm được mặc dù là nói dài thoát xứ nhưng mà hầu như là nằm ở trong tầm của quý vị đó có một điều á mình đi vào nó chừng nào mà thôi nhiều khi mình đi vào cứ về đọc nhưng mà đọc được một chút rồi buông thả ra chạy theo việc khác như vậy á mình chưa lấy nó làm cái chỗ để giải thoát được cho nên phải đọc cho thâm nhập và thâm nhập để trở, trở thành một cái trụng từ ở trong mình về cái pháp cho nên khi đó à, khi không được à, không có hai trường hợp trên thì cái giải thoát sự thứ ba là mình phải đọc tuần pháp một cách rộng rãi như đã được nghe như đã được học thuộc lòng tức là mình đọc tùng cái pháp ấy à, đọc tùng là cùng một cái dạng đọc à, mở rộng thậm chí mình đọc sách chẳng hạn học hôm nay học về vô ngã chẳng hạn bắt đầu mình về tìm cái sách vở nói về vô ngã để mở rộng cái cái ý đó và như vậy cái trí tuệ mình sẽ mở ra tăng trưởng từ trong chuyện tìm hiểu đọc tùng đọc hoặc là tùng à, đọc là đọc sách tùng là đôi lúc mình lặp đi lặp lại nhiều để nó trở thành thâm nhập coi những cái người người mà thời kỳ đầu học kinh Nikaya không hiểu chi hết tại vì à, nó chưa thâm nhập bao nhiêu nhưng mà khi mà đi vào một thời gian rồi á thì lại bắt đầu ưa ưa thích thì cái này là do đọc tụng một thời gian nào đó khi đó mới thâm nhập được và khi nó thâm nhập được rồi thì bắt đầu là ưa thích nó trở thành một cái nguồn cảm hứng của mình à, cho nên à, cái đọc tùng nó đưa đến là một cái giải thoát sư là vậy đọc tùng rộng rãi kinh điển hoặc là những cái gì mình đã được nghe để mình hiểu nó và đọc tùng như vậy à, vì ấy à, đã đọc tụng như với như thế nào như thế nào tùy theo như vậy vì tỳ kheo ấy tính thọ về nghĩa tính thọ về pháp cho nên tính thọ rất quan trọng nghe tức là tính thọ về nghĩa tính thọ về pháp làm sao đọc tụng mà phải đạt được tính thọ chứ đạt được tính thọ về nghĩa đạt được tính thọ về pháp đối với những gì mà mình đã đọc cho nên nó mới trở thành gọi là giải thoát xứ quý vị đem kinh về đọc nhưng mà chưa đạt được nghĩa tính thọ chưa đạt được pháp tính thọ thì như vậy cũng chưa thể thành một cái đơn giải thoát xứ của mình được nghĩa tính thọ pháp tính thọ để nó phá bưng bung tất cả những cái chuyện khác mà bắt đầu dẫn thân vào con đường này mà thôi cái đó gọi là nghĩa tính thọ pháp tính thọ nó làm một cái thế giới mình nó thánh thang của nội tâm à, và đạt được như vậy thì bắt đầu đi vào cái được hân hoan rồi hoan hỷ rồi được ờ, khinh an à, lạc thọ và định tịnh như vậy đó và ờ, đó là giải thoát xứ thứ ba à, và cái tất cả mọi cái là đều à, nhiệt tâm tinh cần không phóng dật á, và để đoàn để, để tâm chưa giải thoát được giải thoát là hoặc chưa được đoàn trừ được hoàn trừ và vô thường ao khỏi cả khẩu ách À, chưa đạt được sẽ đạt được thì đó là ý chung và cái giải thoát thứ tư là gì nhờ tùy tâm tùy tử à, ở đây là gì tức là không có một vị đạo sư thuyết pháp hay là một vị đồng phẩm hành đóng vai vị đạo sư cũng không thuyết pháp rộng rãi cho người khác và cũng không phải đọc tùng rộng rãi uh, những gì đã nghe đã học nhưng vì ấy với tâm tùy tầm tùy tử với ý quan sát pháp như đã được nghe như đã được đọc tùng tỳ khéo ấy do tùy tầm tùy tử với à, tâm và quan sát về ý như đã được nghe như đã được đọc tùng như thế nào như thế nào tùy theo như vậy như vậy vì tỳ khéo ấy tính thọ về nghĩa tính thọ về pháp trong pháp ấy à, cần ngang chữ tính thọ là quý vị hiểu là nó đủ rồi đó à, đạt được tính thọ đi có được tính thọ thì sẽ đạt được hân hoan đạt được hân hoan tâm được hoan hỷ à, tâm được hoan hỷ thì cảm giác được uh, khinh an à, à, thân được khinh an à, thân được an thì uh, được lạc thọ được lạc thọ thì tâm được định tĩnh như vậy tùy tâm tùy tứ là gì tùy tâm tùy tứ với tâm và quán sát với ý à, như vậy đó tức là với tâm tùy tầm tùy tự với ý quan sát tức là dùng cái nội lực của mình tập trung một cách cao độ để cho mình hiểu ý nghĩa cái pháp à, tức là hiểu một cách sâu sắc tùy tâm là gì tức là cái, cái tâm là, là suy tư quan sát à, suy tư và hướng tâm vào một cái cái hoàng đối tượng mà mình đang theo à, cho nên chữ tùy à, à, tùy là vậy tức là hướng tâm vào để mình tìm vào một cái pháp mà mình đang học hỏi đang muốn tìm tìm tòi và tùy tử là dẫn thân vào tập trung vào à, và dạng dạng tâm vào một cách à, lâu dài duy trì được lâu bền À, thì sẽ đạt được cái tầm vật tử đối với pháp đó à, vậy cho nên tùy tầm tùy tử à, và à, tùy tầm tùy tử với tâm và quan sát với ý thật ra tâm và ý là một đó chẳng có khác đâu à, nhưng mà trong chữ à, Bali nó khác à, và quan sát pháp với ý à, tức là dùng cái ý để mà quan sát pháp à, dạ, có nghĩa rằng là cái pháp này mình phải dùng cái tâm của mình thể nhập vào đối tượng quan sát pháp về ý là vậy đó dùng cái tâm của mình để thể nhập vào đối tượng để cảm nhận về nó và cảm nhận như vậy thì sẽ đạt được nghĩa tín thọ pháp tín thọ à, tức là đạt được sự tín thọ đó cho nên đây được gọi là giải thoát xứ thứ tư là nhờ tùy tâm tùy tử và quan sát pháp ba loại tùy tâm à, tức là mình suy tư cho có đúng đối tượng tại vì cái tâm và tử là hoàn toàn làm chủ chủ động của mình đôi lúc tâm mình cũng hay nghi ngờ lung tung lắm tâm cứ chạy rong riêu chỗ này chỗ nọ nhưng mà mình không làm chủ nó còn tâm và tự là hoàn toàn làm chủ à, nên nhớ là tâm và tự là mình phải làm chủ theo cái ý nghĩa à, là tâm và tự là mình bám sát làm chủ được cái tâm hướng hướng tới đối tượng của mình và cái tâm à, dán vào cái đối tượng duy trì cái đối tượng đó à, và như vậy mình làm chủ rồi quan sát pháp nữa quan sát pháp nữa lấy cái tâm và ý của mình để nhìn lấy đối bắt nắm đối tượng và quan sát vào đối tượng đó và để cho mình thệ nhập đạt được cái uh, tính thọ đạt được cái tính thọ và đạt được tính thọ như vậy thì sẽ đưa đến hân hoan à, và hỷ à, tiếp theo cái giải ờ, ờ, ờ, dạ thoát sứ thứ năm là năm dự định tướng cái thứ tư á, là bắt đầu mình chỉ nắm định tướng bắt đầu á, tìm tới định tướng nhưng mà cái thứ năm này là nắm giữ định tướng cái thứ tư là tương đồng với là bắt đầu hướng tâm vào định tướng đó nhưng mà cái thứ năm là nắm giữ định tướng lại nữa bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hành động vai vị đạo sư không thuyết pháp cho vị tỳ kheo Vị tỳ kheo ấy không thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác như đã được nghe như đã được học thuộc lòng Vì ấy không đọc tùng pháp ấy một cách rộng rãi như đã được nghe như đã được học thuộc lòng Vì ấy không với tùy tâm với tâm tùy tâm tùy tử với ý quán sát pháp như đã được nghe như đã được học thuộc lòng nhưng vì ấy khéo nắm giữ một định tướng khéo tác ý khéo thọ trì khéo thông đạt với trí tuệ như thế nào như thế nào tùy theo như vậy như vậy vậy tính thọ về nghĩa tính thọ về pháp à, tính thọ về pháp trong pháp ấy thì ở đây á, là vì thì khéo nắm giữ một định tướng khéo tác ý khéo thọ trì à, thọ trì là duy trì đó và khéo thông đạt à, tức là thông đạt ở đây à, cũng có nghĩa là thể nhập đó à, thông đạt cũng đồng nghĩa như là thể nhập vậy thông đạt là thông hết à, thông thái và thể nhập à, chữ thông đạt à, trong tiếng Anh dục là penetrating tức là à, thể nhập à, thể nhập vào pháp à, và à, thể thông đạt hay là thọ trì hay thông thông đạt với trí tuệ với trí tuệ thông đạt với trí tuệ hoặc thể nhập với trí tuệ dùng trí tuệ mà thể nhập à, pháp này có thể là nó sẽ, có thể là cao hoặc là thuộc về trải nghiệm cá nhân à, cho nên quý vị nghe thì phải biết rằng đây là trải nghiệm cá nhân và quý vị nếu có trải nghiệm liên quan đến những pháp tương tự quý vị có thể hiểu nổi hiểu được còn không thôi cũng khó hiểu lắm à, phải trải nghiệm để hiểu được những cái pháp này tại vì nắm giữ một định tướng và khéo tác ý và khéo thọ trì và khéo thông đạt với trí tuệ phải như vậy tức là nắm giữ một định tướng mà mình làm chủ hoàn toàn khéo tác ý khéo thọ trì khéo thông đạt với trí tuệ à, và như thế nào như thế nào tùy theo như vậy như vậy về tính thọ về nghĩa tính thọ về pháp cho nên học kinh quý vị thường thường học thời gian đầu mình thấy hay nhưng mà càng đọc càng thấy hay nữa là, là vậy đó tức là thời gian đầu mình học kinh mình thấy pháp hay nhưng thật ra không phải là chừng đó không đâu quý vị cứ tiếp tục cứ tiếp tục thọ trì tiếp tục thể nhập tự nhiên nó càng thấy sâu sắc hơn càng thấy hay hơn đó là cái đặc biệt của kinh điển à, kinh điển là đức phật dạy, dạy quý vị cứ về thử đi những kinh đã học ngày xưa bây giờ cứ đem ra đọc lại đi hầu như không bao giờ cạn không bao giờ hết hầu như nó đào tầng vào trong cái cái giải thoát xứ của mình giải thoát xứ này nằm trong tâm của mình đấy nghĩa tính thọ pháp tính thọ nó không toàn nằm từ bên ngoài đâu mà tâm mình nó khơi gợi ra cái pháp và tự nhiên mình được giải thoát giải thoát là không còn bị trói buộc vào đâu à, cho nên cái cái cái nghĩa tinh thọ pháp tinh thọ nó nó là từ trong chính mình để thể nhập vào pháp vào cái đối tượng mà mình muốn thể muốn à, hướng tới và vì ấy tính thọ về nghĩa tính thọ về pháp trong pháp ấy à, do vì ấy tính thọ về nghĩa tính thọ về pháp à, trong pháp ấy nên hưng hoan sanh à, do hưng hoan nên à, hỷ sanh do à, tâm hoan hỷ nên thân được à, khinh an thân được khinh an cho nên cảm giác lạc thọ do cảm giác lạc thọ cho nên tâm được định tĩnh và vì ấy à, nhờ sống không phóng dật nhiệt tâm tính cần như vậy á, thời tâm chưa giải thoát được giải thoát tâm trời lầu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ và vô thường ao khỏi cá khổ ách chưa à, đạt được sẽ đạt được à, thành thử cái pháp này là năm cái giải thoát sư là vậy như vậy năm giải thoát sự này nó không nằm ở chỗ nào khác mà nó nằm ở đâu nó nằm ở trong tâm của chúng ta thứ cái giải thoát thứ xứ thứ nhất là trong tâm của mình là gì tức là niềm tình tín của mình đối với bậc đạo sư để mình nghe lời dạy ấy và mình được hân hoan và được hỷ lạc được hỷ và được khinh an và được lạc thọ và được định tịnh có nghĩa rằng là hầu như cái thế giới của nội tâm của mình nó đạt được những trạng thái như vậy khi mình tình tình một, ai rồi á người ấy nói gì cũng hay hết á cho nên á, nhiều người có thể rằng là họ họ ở trong cái trạng thái nhất là những cái tôn giáo cuồng tín họ đạt được cái này đấy nhưng mà cái rất là nguy hiểm là họ bị sai sự một cách rất là vô minh họ bị những cái người vì gọi là uh, religious leader là một cái người à, là lãnh đạo tôn giáo á các vị lãnh đạo tôn giáo họ dùng cái này để mà sai sự tín đồ của mình và nhờ cái gì họ được cái cái niềm tin một cách như vậy đó không cần ý nghĩa không cần hiểu nó nó thuộc về thế giới của tâm có một điều là đạo Phật là hướng về cái khoa học hướng về cái sự chân chân chánh đạo đức giải thoát chứ không làm hại ai chứ còn á, cái tâm này á, là là hầu như nó vượt ra ngoài ngôn ngữ mà nếu vượt ra ngoài ngôn ngữ thì nó không có còn ý nghĩa không chạy theo chạy theo ý nghĩa nào mà niềm tin và khi tin rồi bắt đầu tạo ra một cái nghĩa nghĩa tính thọ pháp tính thọ đôi lúc từ cái niềm tin mà ra đấy nó rất đáng sợ nhưng mà cái đó là một cái bản chất của nó là vậy và đức phật khám phá khai thác được nó và ngày dạy cho chúng ta những bài pháp này là những cái bậc đại giác ngộ được pháp và ngài à, đưa ra cái vấn đề là chỗ này cái tâm nó nó tạo ra đấy chứ không phải từ chỗ nào hết cái tâm nó có được làm sao khi tình tĩnh với một bậc đạo sư tự nhiên tất cả gọi là hy sinh của bản thân mình sẵn sàng hy sinh đó. cho nên nhiều người cảm tự là cũng vì như vậy nhưng mà đối với con đường của đạo Phật thì cả lịch sử mấy ngàn năm thì không có cái chuyện cảm tự một cách để hại ai hết có thể là hy sinh vì đạo như Bồ Tát Thích Quảng Đức thì có thể hy sinh vì đạo tại vì cái sự mình của chân lý cái sự thật nó bị đe dọa cho nên Bồ Tát mới từ thiêu và chính cái ngọn lửa ấy là thiếu rùi cả một cái chế độ bảo tàng liên quan đến sự muốn dập tắt đạo Phật cho nên cái này là một cái không phải là cảm tử đâu ngài đây là ngài đốt ngọn lửa để cho người ta tỉnh thức ngọn lửa của tỉnh thức ngọn lửa của trí tuệ chứ không có phải là một cái gì cuồng tín à, vì đạo Phật là đấu tranh bất bạo động chứ không bao giờ hại ai người ta cảm tự là họ ôm bom để mà giết những người chỗ đám đông cái này đạo Phật chưa từng có và nếu có nếu có cái hy sinh tình mạng là hy sinh tình mạng của riêng mình mà thôi mà không làm hại ai hết đó là cái lịch sử của đạo Phật như vậy cho nên à, cái, cái cái điều này nói đến cái giải thoát xứ nhưng mà giải thoát xứ này thứ nhất là do một bậc giác ngộ nói ra phải phải thấy điều đó thứ hai là giải thoát xứ này là một cái thế giới hoàn toàn do tâm tạo à, và vì vậy mình nhận ra được hai cái yếu tố này để cho mình ờ, nhận thức được cái, cái vai trò của ờ, niềm tin vai trò của niềm tin và cái nghĩa tín thọ pháp tín thọ cũng từ đó cho nên có những người họ tin cuồng ghê lắm mình không tách cách là nhất là những người mà đã là có một niềm tin sâu sắc vào tôn giáo khác rồi thì mình có lý lẽ cỡ nào họ cũng không, không theo được đâu tại vì cái cái cái cảm thọ cảm giác và cái tín nhiệm của họ đối với vị thầy của mình đối với tôn giáo của mình hầu như là khó mà lấy động được cho nên á thế giới này do tâm tạo cho nên mình cố gắng tạo cái tâm cho nó thuần tình đấy cái tâm cho nó trong sáng cái tâm mà à, không có hại ai và cái tâm đó gần hơn với trí tuệ gần hơn với trí tuệ cho nên cái cấp độ đầu giải thoát xứ đầu tiên là chỉ niềm tin phải nói như vậy cấp độ giải thoát đầu tiên là chỉ là niềm tin còn cấp độ thứ hai á, là giải thoát sự thứ hai á, là nhờ thuyết pháp rộng rãi cho người khác thì bắt đầu nó vào trí tuệ một chút rồi đó cấp độ giải thoát sự thứ hai là bắt đầu á, cho nên á, nếu như cái cấp độ đầu tiên niềm tin thì mình luôn luôn cầu nguyện nguyện Phật cho mình gặp được bậc minh sư chẳng hạn quý vị nên như vậy để cho gặp người trí để dẫn dắt cho mình đúng con đường chứ còn đừng về niềm tin mà gặp được những người tà sư bà, bàn ác là mình nguy hiểm lắm đây là đồng phạm hạnh là người bàn đó bàn tu đó thầy tà bàn ác cái này là một cái cái nguy hiểm cho đừng nguyện ờ, cầu với Phật là đừng cho gặp tà sư ác hữu hay không thầy tà bàn ác cho nên mình phải nguyện như vậy xin vị Phật cho mình gặp được như vậy để nuôi dưỡng cho mình một cái tâm đã luôn luôn tròn lựa những cái người đúng pháp đi đúng chân chánh và dĩ nhiên quý vị đã học kinh điển này rồi thì chắc chắn rằng quý vị sẽ, sẽ thấy à, có có bậc thầy của mình ở đây rồi đó à, và mình không có bị đâu nhưng mà luôn luôn cầu nguyện thế giới này nó bị duyên nhiều lắm vì cái duyên cuộc đời nó kéo ràng buộc mình rất nhiều cho nên mình phải nguyện như vậy để mình giữ cái tâm mình vững chắc về cái đường của mình con đường mình đã chọn vậy thôi cho nên cấp độ thứ nhất là cấp độ cái niềm tin cấp độ thứ hai là cấp độ bắt đầu thuyết pháp rộng rãi cho người khác bằng cái à, cách những gì mình đã học được bằng cái gì mình đã nghe được à, và mình mở rộng cái ý nghĩa đó cho người khác và mở rộng thì từ từ từ từ pháp nó sẽ được mở ra cho mình à, thì cái đó à, cũng là cấp độ đi vào dần dần vào trí tuệ dần dần thôi nhưng mà dù sao đi nữa nó mở rộng pháp cũng đồng cũng đưa đến à, cái trí tuệ tại vì mình đại giảng rộng rãi cho người khác điều đó cũng đồng nghĩa mình phải có một cái tư duy nào đó để giải thích cho người ta hiểu và như vậy đã đi vào phần trí tuệ rồi đó à, và đôi lúc nhiều khi có những người tin vào những cái kinh chẳng hạn giống như cái tình đồ thôi người ta tin rồi họ hiểu giải tình đồ theo nhiều cách cho nên tình đồ rất là à, đôi lúc cũng người niềm tin cũng vô được mà người có lý trí cũng vô được vô được là vì sao tại vì dạng tình đồ theo phương pháp thiền định không phương pháp để mà uh, giải thoát thì, thì người trí nó vào được và nhiều khi cái pháp như vậy nói về một cảnh hiện tại về cảnh tây phương cực lạc thôi và người người mà học đọc tùng về kinh di đà rồi bắt đầu giảng bằng cái cái cái thế giới cực lạc đẹp như vậy đó nó tuyệt vời như vậy đó một cái thế giới an lành như vậy đó mà cứ như vậy lập lui lập tới mình là nuôi dưỡng cái tâm như vậy và mình có một cái cái hào hứng cái thích thú về cảnh giới ấy cũng là rất là cần thiết thì cái cái này nó cũng là một giải thoát xứ đó tức là một cái đối tượng mà nhờ mình an trụ vào đối tượng đó cái tâm mình sẽ uh, có cái hạnh phúc có hân hoan có hỷ có lạc à, có khiến an có định tĩnh cho nên như vậy đó nên nên nhớ những cái điều này á ờ, cho nên cái đối tượng không là gì hết nhưng đối tượng đó với tác ý tâm như thế nào nó nó sẽ trở thành như thế đó à, phải nên nhớ điều đó còn á, có những người bắt đầu đem cái đối tượng đó ra mà xem rằng có không có rồi bắt đầu phân tích thật ra những cái đó không nằm gì trong đạo Phật hết những ai mà phân tích hoặc là nói rằng cần giờ tình di đà không có thật hoặc là uh, tình đồ là thế này thế nọ tất cả cái đó đạo Phật không cần phải tranh luận à, và mình phải biết rằng cái giải thoát xứ giải thoát đó nằm ở đâu thì mình cứ lấy cái đối tượng đó nếu nó là một giải thoát xứ được mình sử dụng như một pháp để mình hành trì như một pháp để cho mình à, vận dụng cái cái tính thọ của mình để mình đạt được nghĩa tính thọ pháp tính thọ à, để đó để có được hân hoan hỷ lạc à, và như vậy thì cái đó là đủ rồi cần như vậy là đủ cho nên không có phí à, và như vậy cứ dùng đấy quý vị có thể nếu có những người đi tịnh độ nhiều cứ sử dụng cách giới tịnh độ giống như một thầy giải thoát xứ cho mình cũng được mặc dù đó là do người đời sau dừng lên đi nữa mà mình thấy một giải thoát xứ được quý vị cứ sử dụng như một giải thoát xứ bất kỳ cái gì vấn đề là cái tâm mình nó là mới, mới là vấn đề nhưng mà nhờ cái đối tượng đó cái tâm mình được an trụ tâm mình được cột chặt vào và mình được giải thoát thì cái đó là đủ rồi là một phương tiện rất là tốt phải không à, cho nên hiểu được vậy thì à, mình sẽ không có tranh luận mà mình chỉ lo từ từ tu tập đến cấp độ thứ ba là đọc tùng pháp à, tức là mình bắt à, đi đi vào mình không phải là hướng ngoài hướng người ta nữa đôi lúc à, trước đây mình học được đôi chục nghe được đôi chục bắt đầu à, muốn rao giảng cho người khác thì cũng có cái hay đức phật cũng xem rằng là một giải thoát xứ đó nhưng mà đến lúc nào đó là mình bắt đầu mình trở về với chính mình ngày cấp độ này là cao hơn nữa đọc tùng có nghĩa là từ thân mình tìm hiểu từ thân mình đọc tùng và để cho mình thấy cái pháp từ trong chính mình và như vậy mình đào vào trong chính mình nhiều hơn à, cho nên đi pháp đi vào từ ngoài đi vào đây từ niềm tin rồi đi vào đến cái hưởng cho người khác và bây giờ đỡ trở về với chính mình từ khi mà mình đọc tùng rộng rãi lời đã nghe đã được học đó là giải thoát xứ thứ ba à, cho nên cái giải thoát xứ thứ ba là bắt đầu trở về từ thân rồi giải thoát xứ xứ thứ tư là bắt đầu dùng cái trí tuệ cái giải thoát xứ thứ ba giống như là văn tuệ vậy giải thoát xứ thứ tư tức là tư tuệ giải thoát thứ ba là bắt mình ấy và thuật thứ ba là mình bắt đầu đọc tùng những gì đã nghe đã học thuộc lòng và như vậy để cho mình nó nuôi dưỡng cái, cái, cái trí tuệ và kiến thức học và để đạt được nghĩa tính thọ đạt được pháp tính thọ còn thứ tư là bắt đầu tùy tâm tùy tứ với tâm và quan sát với ý cái thứ tư này bắt đầu là tâm và tứ là tư duy rồi đó dùng tư duy để mà đi vào gọi là tư tuệ cái thứ ba là cái thứ tư là tư tuệ và cái thứ năm là nắm giữ một định tướng cái đó là tu tuệ đấy tu ở đây là có chỉ và có quán ấy và cái tu ở đây là dùng nắm giữ một định tướng và khéo tác ý khéo thọ trì và khéo thể nhập khéo tác ý khéo thọ trì khéo thể nhập tức là mình trở thành thể nhập nhờ sự duy trì tu tập về cái pháp đó à, cho nên kiểu giải thoát xứ này một lộ trình một lộ trình từ bên ngoài đi vào từ niềm tin cho đến à, trở về với chính mình thê nhập vào vào pháp à, và như vậy có một à, năm giải thoát xứ này hầu như nó nằm ở trong người đệ tử tài gia nữa chứ không phải là xuất gia đâu nghe giải thoát mình nghe nó cao phải không nhưng thật ra chúng ta đều có khả năng đạt được hết vì mình học pháp mình phân tích mình thấy cái nhiều của nó nằm ở trong trong cuộc sống của mình đó à, và cái cái cái cái pháp nó là từ trong chính mình để mà mình mở ra làm sao mở được cái đó mới là gốc của pháp và chính tâm của mình là pháp à, tâm là pháp rồi đó lấy tâm làm pháp để cho mình mở cái tâm đó ra theo đúng cái những cái nguyên lý duyên khởi của nó cho nên năm cái cái giải thoát xứ này à, là năm cái cái đối năm cái chỗ để mình an trú tâm của mình để mình đặt tâm mình vào đó và khi đặt tâm vào đó mình sẽ đoàn trừ những cái lầu hoặc những cái cấu ế những cái gì thuộc về trần tục thế gian thuộc về cái vật chất và khi đó mình hướng nội để làm chủ được tâm mình để tâm mình khởi lên rộng rãi với pháp tức là tâm được hân hoan và tâm được hân hoan thì uh, hỷ và tâm hỷ thì có được khinh an tâm khinh an thì được lạc thọ tâm lạc thọ được yên tịnh như vậy đó còn hoàn toàn là thế giới như vậy không từ bên ngoài đâu và từ trong mỗi chúng ta à, cho nên cái về giải thoát xứ này à, quý vị có khả năng nắm bắt và có hành trì như vậy nó không có phải là xa lạ lắm không phải không phải khó lắm đâu mà có vấn đề là Ờ, trở về hướng nội được thì giải thoát sư này có có thể đạt được ai mà hoàn toàn hướng nội được thì có khả năng đi vào giải thoát sư này được còn không hướng nội nổi thì cũng khó mà đi đạt mà hành trì được những pháp này à, cho nên phải tập hướng nội nhé phản quan từ kỷ phải như vậy thôi hướng về để mình nhìn lại chính mình mà nhờ những cái đối tượng để một mở trở về về chính mình đó nhờ những đối tượng là bằng tình tín đối với bậc đạo sư bằng những cái gì mà mình đào vào pháp để mở rộng pháp bằng những gì mình tập trung vào pháp bằng những gì mình suy tâm vào pháp bằng những gì mình á, nắm giữ cái định tướng à, tất cả năm cái pháp này là nó thuộc về à, trong thế giới huấn luyện chính mình bài kinh như vậy có gì à, chưa rõ không à, ai chưa rõ bài kinh này thì cứ à, phát biểu ha à, nếu mà rõ cả rồi thì mình đi bài kinh tiếp à, kinh tiếp à mời chị hỏi đi dạ mô phật à, con xin hỏi thầy là à, thầy giảng thì con hiểu về cái bài à, kinh giải thoát rồi nhưng mà bên cạnh thì con muốn hỏi thầy kỳ trước con có nói á, là con à, hỏi thăm thầy là cái pháp thì thầy giảng cho con lại cái pháp là gì dạ yeah. à, chư pháp cái này là nó không nằm ở trong bài nhưng mà cũng được à, quý vị cũng nên nghe chữ pháp ha cái pháp này nó có nhiều lần ờ, thì giảng mà không giảng trong lớp tăng chi mà giảng ở trong à, buổi sáng chủ nhật à, chữ pháp à, thì cái pháp thật ra nếu mà nói pháp là kinh điển là không đúng kinh điển mà chúng ta đang tùng đang đang đang đọc học này nói pháp là không đúng tại vì cái địa điện này nó có thời gian pháp được đức phật đức phật định nghĩa là gì pháp là thiết thực hiện tại không có thời gian để để mà thấy có khả năng hưởng thượng chỉ người trí mới từ mình giác hiểu đó là ý nghĩa của chữ pháp à, cho nên cái chữ pháp này là, là, là nó nằm ngoài kinh điển đó và đức phật nói rất nhiều trong kinh điển về cái định nghĩa này dù là kinh điển nhưng mà mình nhờ những cái lời nhắn nhủ của ngài như vậy để cho mình biết rằng cái pháp nó là thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có khả năng hưởng thường chỉ người trí mới từ mình giác hiểu và thiết thiện hiện tại không có thời gian cái này kinh cũng không làm được còn một điều ai đi vào kinh điển tốt ai mà thâm nhập được kinh tàng người ấy bắt đầu biến những lời dạy của Đức Phật thành cái thiết thực hiện tại, thành không có thời gian và làm cho nó có khả năng hưởng thưởng. Cho nên cái cái pháp là thiết thực hiện tại bởi nó là cái pháp mà vận hành theo nguyên lý nguyên lý duyên khởi cho nên có lần đức phật giảng về uh, kiếp pháp và ngài nói rằng và ngài Sariputta mới dạy nói mỹ dạng lại rằng ai thấy pháp người ấy thấy duyên khởi ai thấy duyên khởi người ấy thấy pháp như vậy là thế giới của chúng ta đang tồn tại ở đây tất cả đều là thế giới của gọi là duyên sanh mà thôi nếu cái gì có mặt cái có mặt đó không phải là vật chất không dù đó là một khái niệm thì tất cả những cái có đó đều do duyên sanh à, nói về không biết quý vị có hiểu nổi không tức là một cái gì có mặt mình xem rằng là có chẳng hạn mình cứ tư có suy nghĩ rằng có một cái tôi thì cái tôi này cái có này là một khái niệm thôi nó không phải là một vật chất không phải là một cái gì để mình nhìn thấy được nhưng cái ấy cũng được gọi là có có một khái niệm và khái niệm ấy cùng phải là do duyên sanh vì sao vì mình còn chấp ngã còn chấp ngã bắt đầu á, cứ lây loanh quanh luồn cuồng ở trong một cái tôi này có không tôi có từ ngã tôi không có từ ngã cái ngã tôi là thế nào ngã tôi xưa xưa kia là thế nào và bây giờ là thế nào và tương lai thể sẽ ra sao tất cả mình luồn cuồng ở trong suy tư về cái tư duy hữu ngã mà thôi thì cái đó cái cái khái niệm ngã cũng là từ những cái tư duy hữu ngã mà nó có và như vậy nó duyên khởi từ trong cái tâm tư cội gốc của chấp ngã của mình nó khởi lên càng tôi cái vô ngã là gì và ngã là gì thì cái có vô ngã cũng là không xa không đúng nữa cả cho nên cái khái niệm vô ngã cũng không có nữa chứ đừng có nói rằng là à, là cái, cái ngã đã không có từ ngã từ đâu có vô ngã tức là cái từ ngã không có thì vô ngã cũng không có có nghĩa rằng á không có một cái gì có mà không do duyên sanh là vậy à, hiểu được cái, cái ý nghĩa này quý vị sẽ thấy rằng á thế giới này nó có là vì đâu mà có do duyên gì mà có phải hiểu như vậy đặt ra cái câu hỏi như vậy quý vị phải trả lời cho được và khi đó trí tuệ mới khởi lên mới tăng trưởng và cái này hầu như à, đối với những người bình thường thì à, hơi khó đấy à, khó là tại vì những cái điều mình nói ra rụt cuộc á, nói để làm gì hầu như không trả lời không có câu trả lời cái pháp nó ở chỗ mà đức phật khi mà thành đào thành tựu cái bồ đề rồi á thành tựu chánh giác rồi ngài không muốn thuyết pháp là vậy đó ngài giữ im lặng và ngài muốn nhập diệt cho nên cái ý nghĩa của chữ pháp mà ngài đã đắc chứng được đó cái pháp mà ngài đã chứng đắc được đó là pháp đó không thể nói ra lời nói đúng cũng được không được nói sai cũng được mơ miệng ra là là là, là bị mắc liền cái đó là mới đúng là chân lý tuyệt đối và cái gì mình nói ra hồi như tương đối cho nên kinh điển kinh điển mà chúng ta đang học đây đối với các luận sư về luận tàng họ xem rằng đây là tục đế mà thôi tục đế tức là những lời dạy đức phật trong kinh điển chỉ là tục đế còn chấn đệ là gì chỉ là luận tàng mà luận tàng thôi đọc vô quý biển cũng hiểu chi hết cái luận tàng bắt đầu nó phân tích tâm và mở rộng cái tâm và cuối cùng hầu như để, để đi vào hầu như không không, không mấy người hiểu nổi tại vì sao vì đi vào thế giới của cái luận lý về cái tâm mà thôi một luận lý tâm thì ở trong thiền định những người mà tu thiền định mới nhận ra được nó một cách dễ dàng còn không dễ dàng mà chúng ta những người bình thường là là hiểu nổi về nó nhưng mà lời dạy Đức Phật ở đây là Đức Phật đã thừa nhận rằng những gì Ngài nói ra là vì tâm tư của chúng sanh mà thôi chứ còn không thôi ngài không nói tại vì khi ngài thì ngài thành phật rồi á ngài không muốn thiếu pháp thì phàm thiên mới thịnh ngài thiếu pháp và khi phàm thiên thịnh ngài thiếu pháp thì ngài bắt đầu mới quản lấy cái hồ nhìn thời gian này và ngài lấy cái ví dụ cái trường hợp cái hồ sen với sen xanh sen hồng sen trắng có những cái hoa sen nằm dưới bùn có những hoa sen ra khỏi bùn nhưng nằm trong nước có những hoa sen ra khỏi nước nhưng mà chưa nở có những hoa sen ra khỏi nước mà nở rồi và ngài thấy những cái hoa sen những màu khác nhau và thấy những hoa sen nó chưa nở hay là nở nở rồi phải nhìn như vậy ngài thấy rằng thế giới này cũng vậy đó và như vậy phải cho nó một cái phương tiện đúng để từ đó nó mới đạt được mục đích và chúng sanh này vậy ngà nên cho một phương tiện đúng chúng sanh này mới đi đến giải thoát chứ còn lấy cái đào mà ngài đã giác ngộ đó giảng cho thiên hạ hầu như người người ta nghe như vịt nghe sấm không ai hiểu nổi đâu và cái đầy đòi hỏi là những người thường căng thường trí mới hiểu à, chẳng hạn giống như có bề cái bề kề mà uh, ờ, các pháp là do duyên sinh mà do duyên diệt mà ngài Asaji nói cho tôn giả Sriputta đó ngài Asaji chỉ đọc lại thôi không hiểu chi hết nhưng mà đọc cái lời đó chính tôn giả Sriputta với cái thường căn thường trị của ngài ngài hiểu ra và chứng dự lúc quả tại chỗ cái pháp của nó là vậy có nghĩa rằng là cái pháp chứ pháp tùng duyên sinh diệt tùng những duyên diệt đó tức là tất cả pháp là do duyên mà sanh nó cũng do duyên mà diệt đi cho nên thế giới này nói như vậy thì đúng là chữ pháp à, nói như vậy để biết được à, có thể rằng cái nghĩa của nó là không có thời gian để cho chúng ta à, đi sâu và để bạn lại đi sâu chưa chắc quý vị đã nắm được tại vì cái nghĩa gồm có ba loại ba nghĩa của chữ pháp nghĩa thứ nhất là về bản thể bản thể mà nói có nghĩa là bản chất của pháp nó tồn tại trong vũ trụ này à, vô chẳng hạn giống như cái pháp tánh nó nó là bản thể nó nằm mà tồn tại ở trong trong vũ trụ này nó không có chỗ nào mà không có thứ hai là nghĩa phổ quát tức là một cái pháp vô thường còn pháp ờ, ờ, hoặc là cái ý nghĩa ờ, ý nghĩa nữa là cái thực tại khách quan là nó vô ngã không có một cái tôi hình ngã nào đó hoặc là pháp cái nghĩa thứ tư nữa là nghĩa nó là đối tượng của ý và như vậy cái ý mình khởi cái gì đó là pháp chẳng hạn như ở trong trong sáu căn sáu trần đó thì cái thứ sáu đó sắc thanh hư vị xúc và pháp và đối tượng của ý dạ, nhắc nhạc nhị tỳ thiệt thân ý như vậy ý đối tượng của ý chính là pháp cái pháp như vậy và như vậy cái pháp này thì vô vàng mỗi người có một loại ý và mỗi loại ý như vậy là pháp và quý vị hiểu Pháp như vậy thì sẽ thấy rằng Pháp không có cái gì ngoài Pháp. Trong thế gian này không có gì ngoài Pháp. Đối tượng của ý cũng là Pháp. Cho nên nó vừa tục đệ vừa chân đệ nằm ở trong đó. Và còn một ý nghĩa của Đạo Phật chính là Phật Pháp. Tức là con đường mà Đức Phật chỉ ra. À, đây là con đường mà gọi là trung đạo à, mà cái này là thuộc về cái bản thể bản thể tức là bạn thể luận đó có nghĩa là cái tánh của tất cả những yếu tố này nó tồn tại trong mọi lúc mọi nơi trong mọi thời điểm trong mọi sự vật cái pháp như vậy à, cho nên cái sự vật đều có chịu chữ pháp này hết và cái nghĩa thứ hai của pháp chính là luân lý đạo đức có nghĩa rằng là đức phật tùy thuận vào cái hiện tượng và ngài tùy thuận vào hiện tượng để nói nó đúng với cái trường hợp những quy ước của cuộc đời chẳng hạn chúng ta sống ở trong cuộc đời này phần lớn là đi vào mạng luân lý Cho chúng ta chưa vào để bạn thể được đâu bạn thể quý vị vào được bằng cách là quán vô thường quán các pháp rồi phù du tạm bợ cái đó cũng gọi là bạn bạn thể đấy nhưng mà nhìn như vậy không rồi rốt cuộc mình sẽ không làm được gì hết quan trọng là mình phải thấy rằng á, cái này nên làm hay không nên làm tất cả cái nên hay là không nên cái đó nằm ở trong những quy ước xã hội và khi mà trong trường hợp này mình thấy nên làm và như vậy mình thấy có một cái để làm còn có những lúc mà có đó nhưng mà không nên làm thì nó trở thành không cái pháp nó có và pháp nó không từ chỗ đó mà ra à, cho nên cái pháp này á, à, cũng là à, hơi siêu à, hơi siêu phàm một chút nó ờ, cao xa nhưng mà cái chính cái, cái luân lý đạo đức hoặc là một cái yếu tố gọi là quy ước xã hội thì cái pháp này ấy, là nó có sự đúng chỗ này và sai chỗ khác còn về bản thể luận ấy, nó là có cái tánh của tất trong tất cả các sự vật đều có cái tánh đó năm nghĩa hồi này nói ấy, là có đủ cái tánh à, năm tánh đó ở trong tất cả mọi sự mọi vật nhưng đứng về luân lý đạo đức thì nó cái sự thật này đặt qua chỗ khác là nó trở thành sai chẳng hạn pháp luật à, ở đây Việt Nam mình à, ra đường phải đi bên phải thì nó đúng pháp ở đây là phải đi bên phải ai đi sai là bị phạm luật nhưng mà qua bên Ấn Độ mà ai đi bên phải là bị phạm luật qua Ấn Độ là người ta đi bên trái không à đi xa họ đi bên trái, tay trái thôi họ không đi bên tay phải như vậy ở bên kia mà mình đi tay phải là mình phạm luật là mình bị à, bị sai còn ở đây mình đi bên tay trái là mình sai cho nên á, cái, cái cái cái luân lý đạo đức là tùy theo mỗi vùng miền mỗi xã hội có những quy ước khác nhau và mình phải tùy thuận vào nó cái này cũng là pháp chẳng hạn trong một cái vùng xứ sở nào đó có những nguyên tắc nào đó cũng được gọi là pháp và ai mà khéo uh, tùy thuộc vào những nguyên tắc khéo ứng hợp những nguyên tắc người ấy tồn tại được còn mà chống đối là chết có những người rất là cực đoan à, và cứ xem Đức Phật nói như vậy cho nên không bao giờ sai nói như vậy là không được có những cái này chỗ này có những trường hợp Đức Phật nói đúng đó nhưng đặt vào trong cái chỗ người những người ấy là quá chừng mình phản tác dụng có những vị thiền sư đi giảng pháp mà không dám nói lời Phật nữa mặc dù là chín lời của Đức Phật nhưng nói ra mang tính gọi là để mà làm việc để hành trì mà thôi cho nên nó không có cần cái danh nào hết không cần cái danh tôn giáo nào hết nhưng mà cái đó nó hiệu quả nó có lợi ích cái pháp của nó là vậy à, cho nên cái sự vận hành ở trong cái cái, cái chân lý của nó là nó không nằm à, nó về cái cái nghĩa thứ hai là bản thể à, à, hồi nãy là cái cái à, cái nghĩa thứ năm của cái bản thể luận á, là cái nghĩa về duyên sinh chứ không phải là Phật pháp cái Phật pháp là nghĩa thứ ba ở trong ba nghĩa của chữ pháp nghĩa thứ nhất á, là bản thể nghĩa thứ hai là luân lý những quy ước nghĩa thứ ba là Phật pháp Phật pháp là trung đạo à, cho nên cái ý nghĩa của cái, cái thứ năm ở trong bản thể luận là cái duyên khởi cái tánh duyên sinh à, và cái nghĩa đó rất quan trọng à, còn cái nghĩa thứ hai là quy, quy ước đạo đức này hầu như Đức Phật dùng cái này để đi vào đời và tất cả kinh điển này nó nằm ở trong đó tất cả kinh điển mình học được mặc dầu á, qua kinh điển mình thấy được pháp và thấy được cái siêu thể thấy được cái bản thể của các pháp nhưng mà tùy theo căn cơ nào tùy theo trình độ nào mà ngài nói pháp pháp nào chứ không phải là một pháp rất là nhiều pháp và cái pháp đó là từ trong tâm của con người ra làm sao người ta hiểu được người ta thâm nhập được cái pháp đó thì cái đó được gọi, mới gọi là pháp còn không trở thành phi pháp à, pháp có phi pháp một cái lời dài rất là hay chẳng hạn có một lần à, vách cha một du sĩ ngoài đạo vách cha hỏi đức phật á à, thưa tôn giả Gautama có có từ ngại không đức phật mà nói giữ im lặng giữ im lặng ngài không nói rồi bác cha mới hỏi tiếp vậy thưa tôn giả không có từ ngã phải không đức phật vẫn giữ im lặng khi đó tôn giả a nan mới thấy rằng bậc thế tôn thông thường thế tôn dạy là vô ngã tất cả là vô thường vô ngã bây giờ sao thầy thế tôn lại nói vô ngã đi mà thế tôn giữ im lặng không nói đức phật mới nói rằng á đối với vách cha nếu nói rằng á, có từ ngã thì á, vâng. nó, thì ông này bắt đầu ấy, xem rằng á, có một cái từ ngã nó không đúng với pháp của ta dạy nhưng mà nếu nói về vô ngã thì vì này trở thành hoang mang và sẽ không đưa đến một kết quả nào hết nó không lợi ích gì cho nên ngài không nói nếu nói hữu ngã là rơi vào thường kiến nếu nói vô ngã là rơi vào đoàn kiến cả thường kiến và đoàn kiến đều ha, là hai cực đoan và không nên dính mắc vào cho nên ngay cả nói những cái điều chân lý cũng không dám nói nữa nếu như người ta không hiểu một cái điều mà ngài thường tuyên bố nhưng có những đối tượng ngài không tuyên bố cho nên quý vị phải học pháp là phải thấy được cái cái cái cái mục đích là gì chứ không phải là mình nghe điều đó là cứ như vậy mà mà, mà cái, xác quyết là sai mục đích cái pháp đó là gì tất cả những cái gì đức phật dạy dạy ra đều là phương tiện những lời dạy dù đó là cứu cánh đến nữa cũng chỉ là phương tiện để rồi cái giải thoát là không có trói buộc dù đó là một trói buộc của một khái niệm cái chữ niết bàn có chừng trở thành một cái trói buộc chữ niết bàn có những người trở thành một cái trói buộc rồi đó trói buộc đến nỗi rằng á, lấy niết bàn là một cái đối tượng hữu ngã à, cho nên trong kinh Phật môn căn bản là chữ niết bàn đó à, bắt đầu tường trí về niết bàn à, và cứ cứ xem ờ, từ ngã là niết như là niết bàn từ ngã trong niết bàn rồi xem niết bàn là của tôi đấy đó là cái tư duy mà niết bàn là cái cao cả nhưng mà cũng trở thành một cái cái nguy hiểm mà nếu như ai à, không hiểu mà đi vào lý luận về nó thì chẳng khác nào đang bị rơi vào tưởng tri và bị đau khổ cho nên cái pháp nó à, không nên nói là vậy đó tại vì nói ra là nó khiến cho tâm tư người ta sai nhưng mà làm sao chuyển tâm người ta mới là quan trọng à, có người hỏi về cái vấn đề à, con thầy rằng đức phật dạy rằng đâu mình đâu có cũng đâu có đâu có đâu cũng cầu nguyện cho xe được tai nạn đừng đừng có bị ừ, tai qua nạn khỏi hoặc là để đi bình an hoặc là cầu cũng xe là vậy đó Đấy, thì chuyện này á mình không người mà người người ta học với cái trình độ như vậy họ không hiểu được cái pháp sâu sắc thì á, mình cho họ cái chỗ dừa để cho yên tâm đó là đủ rồi đó có những người mình cần cho họ an lòng thôi là thầy đã đủ rồi đó thì cố gắng thôi cứ cầu nguyện như vậy cũng được còn mình không không không giúp không cầu nguyện như vậy thì họ càng hoang mang thì như vậy càng không lợi ích gì hết cho nên cứ xem rằng à, có Đức Phật đó ngài đang hộ trì có hộ pháp đó đang giúp đỡ và mình cứ làm như vậy giống như là thật và từ đó tâm họ an tâm an thì mọi sự an là vậy đó cho nên tâm an thì mọi sự sẽ an và khi tâm họ an rồi thì họ sẽ làm việc nó tỉnh táo hơn còn bất an thì sẽ nguy hiểm lắm cái tâm bất an là một nguy hiểm vì vậy á, khi nào mà tâm họ bất an mình dùng một phương tiện nào đó làm cho họ an thì như vậy chính là pháp đấy pháp là cũng là như vậy cho nên đi vào tâm tư để cho người ta tốt hơn cũng là pháp rồi chứ không thôi là để cho người ta hoang mang và để người ta họ đi vào cái cái cái ngộ nhận nguy hiểm à, cái đó là không lợi ích gì hết cho nên cuộc đời này mình chỉ thấy rằng do tâm tạo và như vậy lấy tâm mình làm gốc để cho mình chuyển hóa trên mình chỉ cho coi chừng nó truyền thôi à, làm được như vậy mới là đi đúng con đường và khi đó mình đoàn trừ mọi cái tranh luận tranh cãi à, cho nên chữ pháp nó không thể nào định nghĩa là gì hết và Đức Phật định nghĩa một cái một cái định nghĩa mà hầu như khó đối với người bình thường đối với người bình thường rất là khó là thiết thực hiện tại tại sao gọi là thiết thực hiện tại thiết thực hiện tại đối với nhiều người bình thường không thấy nhưng mà mình phải thấy rằng bất kỳ cái gì mình chấp vào cái gì đều là không thiết thực hiện tại bị ái liếng cái gì đều là không thiết thực hiện tại cho nên thiết thực hiện tại cho người trí cho người đã giải thoát thì nó dễ nhận ra lắm còn đối với kẻ phàm phu đề dễ những trói bùa thì cái thiết thực hiện tại này hầu như nó hơi xa vời mặc dù nó không phải là quý vị có thể hiểu được quý thì vì có thể đoàn trừ những cái gì mà vô nghĩa có thể rằng mình về nhà học pháp được của đức phật rồi mình thấy ở cải cỏ như vậy làm lợi ích gì cho nên họ đoàn trừ những cái như vậy thì cái đó cũng là một phần của thiết thực hiện tại đó, đó và quý vị đã nắm bắt và vận dụng được một phần nào nhưng cái thiết thực hiện tại thật sự là một cái pháp mà chính Đức Phật đã dạy trong kinh gọi là kinh nhất già hiện giả đó quá khứ không truy tìm tương lai không ước vọng quá khứ đã đoàn tầng tương lai lại chưa đến chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây không đồng không rung chuyển biết vậy nên tu tập hôm nay nhiệt tâm làm ai biết chết ngày mai không ai điều định được với đài quân thần chết trụ như về nhiệt tâm đêm ngày không mỏi mệt xứng gọi nhất già hiền bậc an tình trầm lặng cho nên cái cái cái pháp đó đối với nhiều người đọc hầu như khó hiểu nhưng mà nó quý vị cứ dùng cái tâm mình đọc rất nhiều để quý vị sẽ cảm nhận được cái hay tức là dùng cái tâm tư của mình để đọc những pháp đó mình sẽ hiểu được thấy được cảm nhận được là tính thọ được đạt được sự tính thọ về cái pháp thiết thực hiện tại này tại vì khi đó mình buông rơi tất cả những cái gì quá khứ buông rơi tất cả những gì trong tương lai và mình có cảm xúc cảm giác và tính thọ cái cái lời dạy của đức phật nhưng đó đã là một cái giải thoát xứ rồi đó cái giải thoát xứ nằm ở đó cho nên pháp này hầu như nói hỏi pháp là gì không ai trả lời được đâu chữ pháp và trong chữ tiếng anh họ không không dùng một nghĩa nào trong bản tiếng anh trong từ điển oxford hoặc cambridge những cái từ điển đó họ dùng chữ dharma luôn Giờ theo cái chữ sanskrit đó với dùng chữ dharma và dharma này á là họ giải thích là là, là của Phật Phật giáo đôi lúc đó là một nguyên lý đạo đức hoặc là nguyên tắc sống hoặc là một cái sự vận hành à, theo một cái à, tổng thể nào đó thì tất cả những ý nghĩa đó à, thì trong cái từ điển từ từ điển chuyên sâu mình nói còn ở trong các cái từ điển uh, Oxford hay là Cambridge họ chỉ nói rằng uh, pháp này là chữ xích có nghĩa là nguyên tắc à là nguyên tắc vậy thôi cho họ không giải thích được nhiều À, và đôi lúc họ nói đây là cái từ pháp trong Phật giáo là do lời dạy Đức Phật gọi là pháp à, nói như vậy thì tất cả những cái đó à, cái chữ của nó được đưa vào trong từ điển từ điển gọi là từ điển quốc tế rồi từ điển tiếng Anh rồi và trở thành trở thành một trong mấy chục ngàn từ của tiếng Anh luôn tức là nó trở thành tiếng Anh luôn rồi à, và như vậy á, kho người ta không thể giải thích nhưng mà trong kinh điển mà dịch ra thì chữ Dharma rất là nhiều chữ Dharma này á, rất rất là nhiều nhiều nghĩa coi những nghĩa là người ta dịch là sự vật coi những chữ, chữ things à, tức là sự vật hoặc là, là một cái trạng thái state tức là trạng thái cho nên những cái từ đó nó không có một ý nghĩa gì Phật pháp hết thậm chí còn à, đến đây còn năm pháp có thể năm năm pháp giải thoát xứ này đây là còn năm pháp à, pháp giải thoát xứ có thể mình nói như vậy được cũng là năm giải thoát xứ này mình gọi là năm pháp cũng được cho nên chữ pháp này có nghĩa cái nghĩa của nó hầu như rất là mênh mông rất là lớn à, cho nên cái chữ pháp này không có cái gì nằm ngoài chữ pháp bất kỳ cái gì để có ra đều là có là là pháp hết cho nên cái định nghĩa mà đức phật nói à, mà tôn giả Sariputta nhắc lại đó rất là chính xác tức là ai thấy duyên khởi người ấy thấy pháp ai thấy pháp người ấy thấy duyên khởi có nghĩa rằng á, là cần hiểu được à cái này có nên cái kia đó đó là nguyên tắc và nguyên tắc như vậy chính là pháp tại vì nó có một cái tính quy luật của nó luật nhân quả của nó nó tồn tại nó nương nương nhau mà tồn tại và nương nhau như vậy cái pháp nó phải như vậy thôi à, cái pháp của nó là vậy à, đôi lúc có những hoàn cảnh mà à, khi mà quyết định một việc gì đó người ta họ không không trả lời được vì sao mà lại là quyết định như vậy thì nhiều nhiều người cứ nói rằng cái pháp của nó là vậy ở trong cuộc đời vậy chứ không phải trong nhà Phật không đâu cái pháp của nó là vậy cái nguyên tắc của nó là vậy bây giờ muốn giải thích nổi cái đó còn là pháp đấy rất là nhiều ý nghĩa về cái chữ pháp à, mà cái cái cái à, à, nghĩa à, luân lý đạo đức là cái nghĩa à, cái là từ mà Đức Phật đã vận dụng để thuyết pháp cho quần chúng làm sao cho người ta hiểu tại vì người ta có những cái cố chấp nào đó có những hiểu biết nào đó có những kiến thức nào đó và Ngài dùng những cái kiến thức của người nghe của Ngài để Ngài tuyên thuyết một bài pháp. Và cái cái bài pháp mà Ngài tuyên thuyết cho người ấy để chỉ cho người ấy mới là đúng cái pháp. Còn cái bài mà tuyên thuyết đó mà mình lưu lại và bắt đầu nói cho người khác chưa chắc là gọi là pháp đâu. Tại vì cái đó nó qua cái hiện tượng khác rồi, qua trường hợp khác rồi, qua đối tượng khác rồi cho nên cái pháp đó là về gọi là luân lý đạo đức mà thôi à, nó không phải là một cái pháp à, cho à, à, cho tất cả được nhưng mà nhiều người lại bị vướng vào như vậy cứ xem lời dạy đức phật là chân lý tuyệt đối như vậy là sai Đức Phật dạy trong kinh điển là Ngài ứng hợp cái căn cơ nào đó thôi Chứ không phải là tất cả Nhưng mà khi quý vị học được kinh điển rồi Học rất nhiều rồi Quý vị sẽ hiểu được một cách tròn vẹn hơn Chứ còn học một kinh chưa đủ Học rất nhiều kinh Đọc rất nhiều hệ thống tư tưởng Để hiểu được Phật Pháp Đó là việc cần làm đó Người trí mới đi vào Mới hiểu được kinh điển ờ, được nhờ sự nghiên cứu sâu, nhờ học rộng, nhờ mở mang kiến thức từ các cái trường phái tư tưởng để thấy được cái pháp của Phật một cách tròn vẹn à, nó không phải dễ à, cho nên kỳ kỳ về hiểu cái chữ pháp à, thì à, có lẽ rằng ai hiểu được chữ pháp người đó cũng được gọi là giác ngộ đó hiểu được chữ pháp được gọi là giác ngộ rồi đó tại vì sao hiểu chữ pháp được là ít nhất là chứng dự lũ quả ai hiểu được chữ pháp hiểu được duyên khởi người ấy chứng được dự lũ quả có nghĩa rằng là thấy được bản chất của cả pháp là gió duyên sanh mà cái gì gió duyên sanh thì cái gió duyên mà diệt như vậy người ấy chứng dự lũ quả nói như vậy thì quý vị thấy rằng nó không nằm nằm xa đâu nằm trong tầm tay của mình dự lũ quả còn nằm trong tầm tay của quý vị đó trong tầm nhận thức của quý vị có một điều quý vị cố gắng tin sâu hơn sâu sắc hơn để hiểu được cái những cái lời dạy của Đức Phật ấy và khi đó mình sẽ càng thấy càng ngày càng thâm nhập dần dần và hạnh phúc càng được thăng hoa à, cho nên cái, cái lời dạy chữ pháp à, đó là à, nghĩa thứ hai nghĩa thứ ba của pháp á, chính là Phật pháp Phật pháp là gì hầu như nếu nói đến Phật pháp nói đến kinh uh, kinh điển chưa hẳn tại vì nhiều người vẫn đọc kinh điển mà không hiểu gì hết hoặc là nhiều khi vẫn dùng sai thật ra Phật pháp phải nói rằng là tứ đế hoặc là trung đạo chỉ hai cái đó để mình nói hoặc là duyên khởi cũng được nhưng duyên khởi thì hay bị mù mờ duyên khởi thì ờ, tất cả mọi thứ đều dưới duyên khởi hết nhưng mà không thấy con đường trung đạo để thấy được đây là khổ đau và bên kia là niết bàn họ không làm không thấy được như vậy thì không thấy được con đường để mà đi cho nên đức phật mở ra con đường để giải thoát khỏi khổ đau để đạt được niết bàn đó là con đường của Đức Phật tức là niết bàn ở một cái cảnh giới mà khi đó những cái tâm tham tâm sân tâm si được đoàn tận và khi đó niết bàn từ hiện ra đừng còn là niết bàn là gì khi đó chúng ta không thể giải thích niết bàn là gì hết và không cần nữa và khi đó chính khi đó là sự trạng thái như vậy là đã đủ rồi đã là niết bàn rồi đó cho nên đức phật mở ra một con đường gọi là trung đạo là con đường không chạy qua bên này không vướng bên kia không có và cũng không không mà không đúng và cũng không sai không là gì hết nhưng mà cái gì là một phương tiện tốt để cho mình đi để cho mình giải thoát cái tâm tham tâm sân tâm si chính đó là trung đạo đó là phương tiện đúng cho nên cái phương tiện của mình là quan trọng ngay cả bát chánh đạo dù là cái pháp rất căn bản của đạo Phật nhưng cái này cũng là một chiếc bè mà thôi phải hiểu như vậy nhưng mà chúng ta không có chiếc bè chúng ta sẽ không bao giờ đi đến được bờ bên kia và vì vậy vận dùng chiếc bè một cách trí tuệ như là một người bắt rắn vận dùng một cách khôn ngoan và mình vận dùng để làm sao truyền cái tâm mình từ phàm phu cho đến bậc thánh đó là việc cần làm cho nên quý vị hãy thấy một chiếc bè nào à, để cho tâm mình á, đoàn tầng tham, đoàn tầng sân, đoàn tầng si thì cứ xem rằng chiếc bè đó là đúng. Đức Phật đã từng dạy như vậy đó. Đức Phật cứ nói rằng á, bất kỳ pháp nào mà thấy rằng á, à, ly tham, à, yểm ly, ly tham đoàn diệt thì cứ xem rằng đó là lời dạy của bậc đạo sư. Cho nên những cái pháp ngay trong kinh tạng cái gia là đức đã đức phật đã cho phép mình cứ xem là lời dạy của bậc đạo sư rồi đó có nghĩa là ngài mở ra một con đường trong đạo bằng cái trí tuệ của bản thân và mình thấy rằng con đường đó phương tiện đó là có cái hữu ích như vậy lợi ích như vậy thì quý vị cứ vận vận dụng à, cho nên à, cái chữ pháp à, của đức phật à, là nói đến phật pháp chính là trung đạo chính là tứ ế à, chính là nhìn các pháp do duyên sanh tức là nhìn duyên sanh theo cái tinh thần của đạo Phật có nghĩa là không cử cử duyên sanh nhưng mà phải biết rằng có duyên sanh thì có duyên diệt và như vậy mình không dính vào duyên sanh và không không bị trôi lăn vào duyên diệt và như vậy mình thoát khỏi sanh tử mình không bị còn bị cuốn vào các hiện tượng sanh ra và mình chết bởi các hiện tượng đã chết thân mình có đây đừng xem rằng thân mình là có để rồi khi mình thân mình có chuyện gì bắt đầu mình than thở phải không cho nên cái the xem thân này không phải là của tôi không phải là tôi không phải tự ngã của tôi thì nó chết đi quý vị sẽ không xem rằng quý vị chết và nó còn đó quý vị không chấp trước thì quý vị cũng không sanh theo nó mà cũng không diệt theo nó như vậy quý vị đạt được bất sanh và bất tự uh, ờ, vô sanh bất tự vậy đó chỗ vô sanh bất tự là chỗ đó mình không cuộn theo các pháp sanh diệt của hiện tượng cái đó là pháp của phật đó và như vậy là con đường trung đạo mình không chạy theo cái có không chạy theo cái không và cái nào có nào là có lợi ích và đem đến cái sự tốt đẹp thì xem rằng là pháp và vận hành vận dụng cái đó còn cái nào mà đưa đến sự khổ đau thì không vận dụng đó là trung đạo à, cho nên hiểu được trung đạo của đức phật là chừng đó à, mong sao quý vị à, nắm được một phần nào về cái chữ pháp như vậy để à, hiểu sâu và như vậy chữa pháp không đơn giản là ý nghĩa đâu không đơn giản là ý nghĩa chữa pháp thậm chí ai muốn hiểu ý nghĩa chữ pháp vì ấy phải là bậc dự lưu trở lên và như vậy ai hiểu được chữ hiểu được chữ pháp cũng là đang ở trong bậc dự lưu rồi đó có nghĩa rằng chứng được tu đà hoàng có nghĩa rằng thay được con đường thay được cái cái cái cái bản chất của cuộc sống này là gì nhìn được cái bản chất cái tánh của các các pháp và như vậy không bị cuốn trôi vào trong các cái hiện tượng và như vậy mình không bị đau khổ cho nên cái đó chính là một sự chứng đắc ai hiểu được chữ pháp thâm nhập được chữ pháp thể nhập được chữ pháp người ấy được gọi là chứng được dự lưu quả thì à, mong sao chúng ta à, hiểu thấy được chữ pháp rồi nghĩa của nó là rõ ràng là đâu rồi quý vị sẽ đạt được và như vậy con đường của Đức Phật dạy nó lồ lồ ra và mình cứ như vậy mà đi và cái mình sẽ hạnh phúc sẽ thăng hoa rõ hiểu không à, thì mong sao quý vị à, là những bậc dự lưu cả nghe đừng có nói rằng á, lời dạy à, thành thành quả là thời xưa rồi ai mà nhùng nói như vậy là như vậy đạo Phật đã chết đi rồi sao đạo Phật không có chết đạo Phật phải thấy rằng lời dạy Đức Phật nó hiền hữu như vậy còn một điều ấy, chúng quý vị chứng quả nhưng đừng có ngạ màng có những người chứng dự lưu hay nhắc lai bất lai vẫn còn cái tôi mà nhưng mà cái ngạ màng ra thì bắt đầu mất hết đừng có cho rằng tôi là quả này quả nọ cho nên ai mà xem như vậy là điều sai cô có một điều là mình cứ thể nhập vào lời dạy Đức Phật để sống với nó nói ra mà không lợi ích chính là cái đó mình đang hành gọi là phi pháp nói pháp và hay vậy đó nhưng quý vị quá chừng á dự lưu thì có đó nhưng quý vị nói ra thì bắt đầu á phản tác dụng thì gì trở thành gì phi pháp cho nên là quá chừng à, những gì mình làm ra nói ra mà phản tác dụng cái đó mình trở thành phi pháp cho nên nói năng cũng cẩn thận làm gì cẩn thận hết và mình chứng quả mình cũng biết rằng chứng quả nhưng mà quá chừng mình á, là trở thành phi pháp nếu như cứ tuyên bố một uh, cho người này người nọ cái đó là quá chừng à, thì cũng mong sao quý vị hiểu được như vậy để à, có thêm được cái niềm vui cái phấn chấn để đi đúng con đường của Đức Phật à, thì có ai hỏi gì không? Dạ thưa thầy trong cái phần giải thoát xứ thứ năm có câu là khéo nắm giữ một định tướng thì con không có nghe kịp chữ định tướng là gì thầy giảng dùm con cái chữ định tướng sao khéo giữ một nắm giữ một định tướng mà được ừ, giải thoát xứ dạ con cái cảm định thầy. tướng này á là cái đối tượng của định đối tượng nhập định á khi một người mà tu tập cái pháp định nào đó thì cái đối tượng của nó trở thành cái định tướng chẳng hạn có những đối tượng định tượng là màu xanh màu vàng tức là màu cá quan sắc chẳng hạn hoặc là đất hoặc là nước hoặc là lửa tất cả những cái đó mà khi mà nhập định rồi á nó trở thành cái định tượng cho nên định tượng đó là không phải quan trọng mà quan trọng là mình làm chủ được định tướng và mình khéo tác ý khéo thọ trì và khéo thể nhập như vậy đó tức là cái định tượng đó là không phải là quan trọng đâu nhưng mà mình làm chủ được nó và mình khéo tác ý khéo thọ trì khéo thông đạt thể nhập như vậy đó là cái đó là định tượng cho nên rất là nhiều định tượng đôi lúc quý vị tu tập lấy cái cái à, cái quan sát hoặc là lấy cái à, thậm chí hơi thở thôi cũng là một định tướng đó quý vị lấy hơi thở làm cái đối tượng để mà mẫn hướng tâm và nó trở thành một định tướng à, tất cả những định tướng đó mình làm chủ nó bằng cách khéo tác ý khéo thọ trì khéo thông đạt bằng trí tuệ cái đó gọi là định tướng à, tức là khéo thông đạt với trí tuệ đó thì cả định tướng cho nên định tướng này là đối tượng của thiền định đối tượng của tâm ý và mình tác ý vào cái đối tượng đó một cách thuần thục và mình làm chủ được nó bằng cái trí tuệ thì cái đó là định tướng à, khéo tác ý định tướng khéo nắm giữ định tướng là vậy à, rồi con à, thưa thầy thưa đại chúng, ừ, con muốn hỏi là, cái chữ giải thoát là có nghĩa là không bị trói buộc mà làm sao để không bị trói buộc có phải mà muốn không bị trói buộc đó là mình phải buông bỏ mà muốn buông bỏ đó thì là mình phải um, giữ giới bởi vì cái giới là cái biệt biệt giải thoát các con được học như vậy tức là mình giữ được giới nào thì là mình sẽ có được cái tự do cái nặng đó và nếu mà nói về giải thoát thì là có có cái à, con có thắc mắc là cái giải thoát tri kiến có phải là mình à, buông bỏ được những cái khái niệm à, nhị nguyên lưỡng nguyên nhị thủ như là sinh tử gì ngã vô ngã vân vân thì gọi là giải thoát tri kiến phải không ạ à? cảm ơn à, cái giải thoát mà thông thường ở thế gian này á là mình không phạm tội cho nên mình không bị tù tội tù tội là một trói buộc một địa ngục muốn thoát khỏi địa ngục muốn thoát thoát khỏi tù tội thì đừng phạm giới đó là cái cái giải thoát thuộc về thế giới hiện tượng thế giới vật chất à, thì cái đó là thuộc về những cái gì mà cái thân xác này nó tạo tác và mình phải bị chịu những cái tù tội đó cho nên muốn giải thoát khỏi tù tội thì đừng có phạm giới còn giải thoát trí kiến á, là mình còn vướng chấp cái tâm mình hay bị chấp thụ thậm chí mình hiểu biết cứ cho rằng mình hiểu biết Đức Phật Ngài hiểu biết rộng lắm nhưng mà Ngài không tuyên bố tại vì những tuyên bố đó nó vô nghĩa tuyên tuyên bố nó phản tác dụng và không lợi ích cho ai ngài sẽ không tuyên bố và ngài không chấp trước những cái gì mà ngài đã giải thoát ngài không chấp trước chừng chúng ta còn chấp trước tại vì mình còn xem rằng có một cái tôi vì một cái tôi này cho nên mình tìm cách này cách nọ để nói một cái kiến giải của mình cái đó là chưa giải thoát trí kiến là vậy mình còn bị trói buộc bởi trí kiến của mình và trí kiến như vậy còn một cái tôi dù là nhỏ đi nữa nó vẫn là một cái trói buộc và cái giải thoát cuối cùng là ngay cả hiểu biết của mình không còn nữa mà người đó gọi là vô ngã hoàn toàn tuyệt đối không còn cái gì là của tôi là tôi từ ngã của tôi thì cái đó người ấy cũng là đạt được giải thoát trí kiến đồng nghĩa với nhau à, cho nên giải thoát trí kiến là cái hiểu biết của mình mình cũng không không phải chấp không không cần phải ừ, cần phải ai biết hết á à, nhiều khi chúng ta nhiều khi có hiểu biết gì muốn người này biết muốn người kia biết nhưng người đã giải thoát rồi họ không cần người ta biết tại vì họ không xem rằng có một cái tôi để mà sâu ra cho thiên hạ biết phải không cho nên họ không cần phải khoe khoang nhưng có những người họ lại là muốn biết muốn người ta biết cho nên cả đó là gọi là chưa bị trói buộc bởi trí kiến bị trí kiến trói buộc thậm chí bị phương tiện trói buộc nè chấp thụ phương tiện nữa đó nhiều cái lắm cho nên cần phải buông bỏ tất cả chấp thụ không có cái gì là đúng hết không có một sự chấp thụ nào được gọi là đúng vì vậy cần bỏ tất cả mọi chấp thụ và khi đó yếu tố quan trọng nhất là không còn chấp vào cái tôi của tôi từ ngã của tôi tức là mình diệt trừ tất cả cái ngã à, và như vậy á, cái cái cái ngã đó là nội ngã và ngoài ngã ấy, từ thân và nội thân và ngoài thân ấy cái, cái tôi trong chính mình và tôi trong thế giới đều là không có à, nó không tịch nó vắng lặng cho nên nó không có phân biệt đối tượng chủ thể chủ thể và khách thể à, đối tượng và khách thể cho nên nó trở thành vô ngôn và chỗ đó chỗ tuyệt đối à, cho nên nói như vậy hơi cao chút nhưng mà vì cái pháp của nó là vậy à, nhưng, nhưng mà quan trọng nhất là phải biết khi nào nói khi nào không nói à, và làm sao đừng có thể đừng có dung chữa cho cái ai dục đừng dung chữa cho chấp thù hai cái đó chấp thù không có ai dục không có thì vô minh cũng không có cho nên tham sân si đều đoạn tận nhưng mà nhiều khi à, cái vô cái, cái chấp thù nó à, ở những cái dạng tinh tế mình còn phải ý thức để mà đoàn tầng nó à, cho nên cố gắng luôn luôn nhìn mình trở về với chính mình để mình đoàn tầng những cái chướng ngại từ trong tâm thức cái đó là việc cần làm mà chúng ta cần phải làm rất nhiều đó à, con đường cần có nhiều việc phải làm và đó làm cho gột sạch cái tâm tư khỏi cầu ê là vậy rồi còn ai hỏi chi nữa à, chúng ta nghĩ được chưa nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đề tử và chúng sanh đều tròn thân Phật đạo.